Nhận định, phân tích, dự đoán tỷ số trận đấu giữa Philippines và Indonesia diễn ra vào lúc 19 h 30 phút ngày 2 tháng 1. Indonesia hiện đang có tinh thần thi đấu rất quyết liệt để có thể cạnh tranh vị trí đầu bảng với Thái Lan. Dưới trướng của ông Shin Tae-jong, Indonesia đã cho thấy được họ là một đội bóng có bản lĩnh và luôn ra sân với tinh thần quyết tâm cao, sự tỉnh táo lớn. Việc đứng đầu bảng đấu có thể sẽ tránh phải đối đầu với đội mạnh nhất bảng B hiện nay là Việt Nam đội bóng đang có cơ hội lớn nhất vô địch AFF Cup năm nay. Hiện tại thì Indonesia đang có 7 điểm, bằng điểm với Thái Lan và chỉ thua một bậc về hiệu số bàn thắng thua. Đây sẽ là một cuộc chạy đua về tỷ số ở cả hai đội. Indonesia cần một điểm nữa để chắc suất vào bán kết. Tuy nhiên thì đoàn quân của huấn luyện viên Shin Tae-yong nhập cuộc chắc hẳn là không phải với mục tiêu hòa mà hoàn toàn có thể hướng đến một chiến thắng để đua ngôi đầu bảng với Thái Lan. Indonesia cũng có một số cầu thủ nhập tịch như là Enkan Bagot, người gốc Anh và Sandy Wan, gốc Bỉ, không thể góp mặt. Nhưng bù lại, chất lượng của đội binh giỏi cùng với một số cầu thủ nhập tịch khác chơi tốt cũng đã giúp họ vẫn đang trên hành trình tiến vào bán kết. Ở bên kia chiến tuyến, Philippines đã hết hy vọng để giành quyền đi tiếp khi kém hai đội dẫn đầu 4 điểm trong lúc chỉ còn một trận đấu. Vì thế, nếu bỏ túi chọn 3 điểm trước Indonesia thì đội chủ nhà cũng sẽ không thể leo lên hai vị trí dẫn đầu. Thế nên đây chỉ là trận đấu có ý nghĩa danh dự đối với Philippines trong ngày giãi từ sự nghiệp bóng đá của Stroke. Philippines đang gây thất vọng ở AFF Cup năm nay. Sau 3 lượt trận, Philippines để thua 2 và họ chỉ có được đúng một chiến thắng trước cái tên được coi là lót đường là Brunei. Chỉ có được 3 điểm. Philippines đang đứng thứ tư ở bảng A, trong khi họ đã đá nhiều hơn hai đội đứng đầu một trận. Với vị trí này thì Philippines có thể nói là không còn cơ hội đi tiếp. Việc hàng loạt cầu thủ trụ cột như là thủ môn Enrique, hậu vệ John Patrick Shaw hay là anh em nhà Mike Ott và Maniot không tham dự đã ảnh hưởng đến sức mạnh của Philippines. Philippines vẫn cho thấy được những nhược điểm nhất định khi có lối đá thêm về thể lực, bóng bổng chưa tạo được sự gắn kết và độ chặt chẽ cao. Philippines có lợi thế sân nhà Tuy nhiên thì điều đó cũng không phải là thách thức quá lớn đối với Indonesia bởi vì khán giả Philippines không phải là khán giả quá cuồng nhiệt và người dân ở nước này cũng không quá mê bóng đá. Nhìn một cách tổng thể, Indonesia được đánh giá là có nhiều cơ hội để giành chiến thắng hơn so với Philippines dù phải làm khách. Về phong độ của hai đội, chất lượng đội hình không cao nên Philippines đã nhập cuộc AFF Cup năm nay với một thái độ bị nghi ngờ. Và thực tế là đội bóng này đã không thể hiện được hình ảnh bất trị như trước đây. Sau ba trận vòng bảng thì Philippines chỉ thắng được Brunei. Còn trước Campuchia và Thái Lan, Stroke cùng với các đồng đội đều đã phải nhận thất bại, thậm chí là đại bại cho Thái Lan. Trong lúc đó, Indonesia vẫn đang thể hiện hình ảnh của một ứng cử viên vô địch bằng chuỗi 3 trận bất bại vừa qua, trong đó có trận hòa trước Thái Lan, trong thế dẫn bàn trước và chơi hơn người. Hàng thủ của Philippines đang chơi không tốt. Sau 3 lượt trận, Philippines đã để thủng lưới đến 8 bàn. Trong khi đó, Indonesia ghi được 9 bàn chỉ sau hai lượt trận đầu và họ đang tấn công không tệ. Với phong độ hiện tại của hai đội, trận đấu này được dự đoán là sẽ xuất hiện khá nhiều bàn thắng. Những thông tin về lực lượng của hai đội Việc hàng loạt các cầu thủ bị chấn thương không tham dự được đã ảnh hưởng đến sức mạnh của Philippines. Trách nhiệm đã được đặt lên vai của Stroke, nhưng cầu thủ này đã lên hàng lão tướng cho nên không thể gánh vác được nhiệm vụ làm đầu tàu. Bên phía Indonesia thì cũng có hai cầu thủ nhập tịch gồm trung vệ Chudi Ahmad và tiền vệ Mark đã thể hiện được vai trò là những điểm tựa về chuyên môn cho các đồng đội. Ở cuộc đối đầu này thì cả Philippines lẫn Indo đều bảo toàn được lực lượng hiện có khi không có một cầu thủ nào bị chấn thương hay là bị thẻ phạt. Với đội hình dự kiến trận đấu của hai đội, tuyển Philippines, các cầu thủ dự kiến Julian Schwarzer, Simon Lingbo, Jefferson Taminas, Jesus Meliza, Anen Amita, Kenshiro Daniel, Oliver Bias, Amani Aguinaldo, Stefan Stroop, Mark Hartman và Audia Menzi. Tuyển Indonesia, các cầu thủ dự kiến Nadel Aga Winata, Asnawi Mangkulam, Jody Ahmad, Fakhruddin Arianto, Pramata Ahan, Rekmat Irianto, Mark Rock, Jacob Sajuri, Witan Suleiman, Egi Molana, Dendi Sulitiawan. Nhận định về kèo châu Á Đội tuyển Philippines đang thể hiện phong độ thi đấu thiếu ấn tượng tại AFF Cup năm nay khi mà sau 3 lượt trận đoàn quân của huấn luyện viên Enes Nirora chỉ giành được đúng một chiến thắng trước đội yếu hơn đó là Brunei. Hiện tại thì Philippines mới chỉ có 3 điểm ít ỏi, xếp thứ tư tại bảng A và đã hết cơ hội đi tiếp. Ở phía còn lại, phải chăm chán với đội tuyển Thái Lan ở vòng đấu thứ 3. Đoàn quân của huấn luyện viên Sinteyong đã chơi vượt kỳ vọng. Thậm chí họ đã suýt nữa có được 3 điểm trọn vẹn nếu không vì sự vô duyên nơi hàng công. Sau 3 vòng đấu, thầy trò Shin Tae-yong đang có cùng bởi điểm với Thái Lan và đang có cơ hội đi tiếp rất lớn. Với phong độ ổn định, Indonesia đang là cửa đặt mang lại khá nhiều lợi nhuận cho người chơi. Theo thống kê, trong 8 trận kèo gần nhất, họ đã có 6 lần vượt ải thành công. Trong khi đó, Philippines lại tỏ ra khó khăn trong những lần mở kèo gần đây. Cụ thể là cửa cược của họ chỉ giúp bet thủ vượt ải thành công trong 2 trên 10 trận kèo gần nhất. Do đó mà Indonesia sẽ là một lựa chọn đáng để đặt niềm tin hơn. Nhà cái nhận định Indonesia xếp cờ trên nên đưa ra tỷ lệ cược chấp chính là 2. Đây có lẽ là một kèo chơi dễ cho các bạn ở tình hình hiện tại của bảng đấu. Với phong độ thi đấu rất tốt gần đây thì có lẽ Indo sẽ có một chiến thắng dễ dàng trước đối thủ đã buông xuôi là Philippines. Các chuyên gia khuyên nên lựa chọn Indonesia. Nhận định về kèo tài xỉu Tuy đã có những thời điểm thi đấu khá vô duyên nhưng hàng công của đội tuyển Indonesia vẫn có được phong độ thi đấu khá hiệu quả với việc ghi tới 8 bàn chỉ sau hai lượt trận gần nhất. Ngoài ra, có 3 trên 5 trận đối đầu gần nhất giữa hai đội cũng có nhiều hơn hai bàn thắng xuất hiện. Do đó, theo giới chuyên gia thì kèo tài vẫn sẽ là lựa chọn hợp lý ở trận này. Các chuyên gia khuyên chọn cửa tài. Nhận định về kèo hiệp 1 Để đảm bảo chắc ăn cho tấm vé đi tiếp 3 điểm là điều mà Indonesia khó lòng bỏ qua ở trận đấu này. Khả năng cao là họ sẽ đẩy mạnh tấn công ngay trong nửa đầu trận đấu, nhất là khi Philippines đã gần như mất hết tinh thần thi đấu. Trước áp lực lớn mà đội khách tạo ra, không bất ngờ khi Philippines sẽ bị thủng lưới nhất một bàn trong vòng 45 phút đầu trận. Vậy thì Indonesia sẽ là lựa chọn sáng giá lúc này. Nên chọn Indonesia. Dự đoán tỷ số trận đấu Philippines-Indonesia